kìa ánh trăng soi sáng kìa pháo hoa chóng tàn kìa bão nhanh hoa đã chớm nở kìa là bao xuân thu vội qua rỗng như